thế thì nếu như cái hướng nhà mà chúng ta đã bị phạm sát phạm sát đấy là do yếu tố về thiên khí về địa khí nó bị phạm ừ. sát thì dĩ nhiên chúng ta nên dừng lại và đừng cố, cố gắng để mà làm làm thì cuối cùng là thành ra là nhiều cái điều tai ương nó xảy đến một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy được tổ chức duy nhất một lần trong năm khóa học kích tây lộc 2021 liên hệ ngay 1900 2292 chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Tam Nguyên. Như vậy là chúng ta đang dần bước vào những ngày cuối cùng của năm 2020. Và bao giờ cũng thế thì con người của chúng ta khi mà xã hội ngày càng phát triển thì họ lại càng chú ý nhiều hơn đến những vấn đề liên quan đến phong thủy, đặc biệt là vào những ngày cuối năm như thế này. Và một trong số đó là họ rất là quan tâm đến vấn đề phong thủy trong khi mà xây dựng làm nhà. Việc xem phong thủy khi mà làm nhà là chúng ta chọn trí của mảnh đất hướng đất, hướng nhà, xem tuổi tác của trạch chủ nên động thổ vào ngày nào, đồng thời xác định tọa mạch hướng của ngôi nhà đó. Và việc xem xét này thì hoàn toàn dựa trên khoa học nhằm xác định về và đánh giá về vận khí lưu niên khi mà chúng ta xây dựng và đồng thời biết về tư vận thế sát nguy hiểm để cần tránh cho gia chủ, giúp gia chủ có thể su cát, kỵ hung. Và xây dựng một căn nhà hợp phong thủy, nó giúp cho chúng ta kiến tạo nên một không gian sống tốt đẹp, lành mạnh, giúp những người sống trong gia đình đó có thể gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập và đồng thời sẽ giúp cho những cái mối quan hệ trong ngôi nhà trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Vậy thì nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn cũng đang rất là quan tâm và mong muốn xây dựng cho mình một ngôi nhà, một tổ ấm trong năm mới thì quý vị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để chúng ta cùng xem về những cái thắc mắc xoay quanh việc xây nhà và làm nhà trong năm 2021. Và đồng hành cùng với mỗi video của phong thủy Tam Nguyên thì không kể đến sự có mặt vô cùng đặc biệt của chuyên gia phong thủy Đức Trung. À, xin được chào Đức Trung ạ. Vâng, xin chào bạn diễn đàn, xin chào các quý vị đang theo dõi video ngày hôm nay. Sau một thời gian dài thì rất là vui bởi vì anh Trung đã cùng quay trở lại đây và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề xây dựng nhà cửa và cụ thể đó là xác định cái cát hung của các hướng trong năm 2021 ạ. Ừ. Thì rất là mong anh Trung sẽ cùng cung cấp những thông tin quý giá đến cho quý vị đang xem video ngày hôm nay. Toàn đồng ý. Dạ vâng. Vậy thì một trong những cái thắc mắc đầu tiên mà muốn gửi tới anh Trung đó là khi mà tiến hành xây dựng một căn nhà ừ. thì tọa hướng của căn nhà trong năm uh, mọi người rất là quan tâm về cái đó. Vậy thì có gặp phải bất chắc gì hay không? Thế thì trong năm 2021 này, theo anh thì những hướng nhà nào sẽ phạm phải các thế sát mà các gia chủ tuyệt đối không nên xây dựng ạ? Ờ, cái điều mà quan trọng mà các uh, quý gia chủ và chúng ta vẫn thường xuyên uh, trao đổi với nhau về cái việc muốn xây dựng nên một ngôi nhà mới đúng không nhỉ? Thì điều uh, mà chúng ta quan tâm hàng đầu không phải là cái việc mà tuổi tôi năm nay có làm nhà được hay không hay là tuổi các thành viên gia đình tôi năm nay có phạm tuổi để làm nhà hay không mà cái việc mà chúng ta làm nhà chúng ta vẫn phải tiên quyết với nhau trên cái yếu tố đó là xét trên tọa hướng của ngôi nhà xem là cái năm đấy vận khí của cái hướng nhà và cái ngôi nhà chúng ta tọa hướng như thế thì nó có được vượng hay không để mà xây dựng thì cái này chúng ta tính toán đến vận khí của từng năm xem nó có được đắc hay không để chúng ta tiến hành triển khai xây dựng thế thì nếu như cái hướng nhà mà chúng ta đã bị phạm sát phạm sát đấy là do yếu tố về thiên khí về địa khí nó bị phạm sát thì dĩ nhiên chúng ta nên dừng lại và đừng cố cố gắng để mà làm làm thì cuối cùng là thành ra là nhiều cái điều tai ương nó xảy đến nhưng nếu như ngôi nhà đấy mà cái trạch đất đấy tọa hướng mà nó vượng thì hoàn toàn chúng ta động thổ xây dựng được rất là tốt thì nếu như trạch chủ mà động thổ được thì lại càng được thêm cái phần cắt lợi còn nếu mà không trạch chủ mà không tự động thổ được thì việc rất đơn giản chúng ta mượn tuổi động thổ thì quan điểm này thì Đức Trung và thầy Tam Nguyên cũng như được ngũ trợ lý có thường xuyên chia sẻ đến các quý vị và các bạn chúng ta hiểu thêm mấy điều này rồi vậy thì năm 2021 thì cũng là cái năm mà uh, nhiều gia chủ quan tâm đến cái việc động thổ làm nhà năm 2021 xem là vận khí của các hướng các phương như thế nào thì uh, video này thì nói chung cũng sẽ chia sẻ thêm để các quý vị có thể hiểu thêm đối với mỗi một năm thì uh, phong thủy tam nguyên và thầy tam nguyên cũng như là các uh, mệnh sư trong uh, hiệp hội phong thủy diệp thế giới phong độ tại Việt Nam đồng thời các thầy trong viện nghiên cứu bảo tồn phát triển bộ môn văn phương đông có ngồi với nhau để cùng đưa ra cái phần tham luận về vận khí của một năm mới vâng. xem là mỗi một năm đấy thì vận khí thay đổi như thế nào ừ thì uh, năm 2021 này thì các thầy đã đưa ra cái nhận định về các yếu tố sát mà các gia chủ cần phải chú ý đối với các hướng dĩ nhiên các sát này thì phong thủy tài nguyên và đức chung cũng có chia sẻ các quý vị chúng ta căn cứ rất nhiều những cái yếu tố sát như là thái tuế sát tam sát ngũ hoàng đại sát mậu kỷ đô thiên sát bồ long biên vận sát rồi là bàn âm phủ chính âm phủ sát rồi là nhiều cái loại sát khí khác đến từ thiên khí và địa khí nó tổ hợp với nhau để nó gây ra sự ảnh hưởng mà cái việc mà muốn triển khai đậm thổ được thì chúng ta phải phải tính toán sự kỹ lưỡng vâng. và cũng phải lựa chọn cái năm tháng bây giờ rất là vượng quay trở lại với vấn đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn với nhau một số những cái ừ, Anh có thể ờ, đại sát lớn liệt, liệt kê ra một vài những cái ví dụ tiêu biểu ạ ừ. một số những cái đại sát lớn mà Đức Trung sẽ nói đến các quý vị để các vị tránh luôn tránh luôn trong cái video này khi các vị nắm được thì để chúng ta lưu ý trong năm 2021 chúng ta không động thổ hướng này luôn ừ. thì quý vị có thể lấy giấy bút ra ghi lại chúng ta lượt qua năm cái đại sát lớn mà phong thủy tam nguyên vẫn thường xuyên nói đến các quý vị và các bạn năm cái đại sát này là cái năm cái yếu tố tiên quyết mà chúng ta cần phải chú ý mà phòng tránh có những cái sát mà chúng ta tuyệt đối không xây dựng chút nào luôn nhưng còn những cái sát thì chúng ta có thể lựa chọn thắng vượng để hóa giải cái yếu tố đầu tiên chúng ta nói về thái tuế sát thái tuế sát là đại sát chính thần mỗi một năm mà thái tuế đương vượng đáo đến theo cái hướng mà thái tuế đóng quản ví dụ năm 2020 là năm canh tí thì thái tuế đáo đến phương tí do vậy cái phương chính bắc phương chính hàm ở trong ở cái trạch đất ngôi nhà anh chị mà nếu là phương chính bắc chính khảm thì dĩ nhiên chúng ta không xây dựng được tức là không độ và cộng trừ là 22,5 độ sang hai bên đấy tại vì là một cái mặt la bàn là 360 độ thì chúng ta chia ra làm 8 hướng mà đông tây nam bắc đông nam bắc tây nam tây bắc thì mỗi một hướng là 45 độ thì ở đây là hướng bắc là hướng phạm thái tuế thì bao gồm cả nhân tý quý luôn thì đều không xây dựng được do vậy rằng là 2020 thì hướng bắc như thế vậy 2021 là hướng nào 2021 là hướng sửu vì rằng là thái tuế là tân sửu một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam Một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy Được tổ chức duy nhất một lần trong năm Khóa học Kích Tây Lộc 2021 Liên hệ ngay 1900 2292 Hướng Đông Bắc ờ, là hướng xỉu thì tuyệt đối không xây dựng được uh, ờ, Sửu cấn dần là ba cái phương nằm ở phương đông bắc do vậy rằng là hướng Sửu ở đây là 30 độ và cộng trừ 7,5 độ sang hai bên Đấy thì đặc biệt cái hướng xỉu là hướng tuyệt đối chúng ta cần phải tránh Đấy, tại vì rằng là cả cái hướng đông bắc không phải là chúng ta kiêng mà là chúng ta kiêng cái hướng hướng xỉu thôi tức là tọa mùi và hướng sửu sơn là sơn mùi và hướng là hướng sửu thì chúng ta cần phải tránh như vậy đây là hướng thái tuế thì các anh chị cứ hình dung ra là cái việc mà đối trực diện với thái tuế tức ở đây là sao mộc thì uh, sao mộc có mang cái trường khí rất lớn ảnh hưởng đến trái đất do vậy là là cái hướng nhà chúng ta mà mở cửa ra thì cái đường kẻ chỉ thẳng giữa tâm nhà đến cái sao mộc nó thẳng cùng hướng với nhau thì tức là ngôi nhà đấy chịu cái lực tác động rất lớn của thái tuế và điều này là không có cắt vượng kể cả ngôi nhà hướng thái tuế hay là cái trạch đất mà hướng thái tuế mà muốn xây dựng mới là không nên xây đó là hướng thái tuế là hướng sửu năm 2021 này 30 độ cộng trừ 75 độ tiếp theo là cái hướng mà chúng ta cần phải tránh đó là hướng ngũ hoàng hướng ngũ hoàng là cái hướng mà sao ngũ hoàng đại sát liêm trinh nó đáo đến theo từng năm theo hệ hướng cửu tính đồ đúng không ạ chúng ta biết rằng là 2021 là lục bạch vũ khúc thì nhập trung cung do vậy rằng là hướng đông nam là cái hướng mà có sao ngũ hoàng đại sát là số 5 nó nhảy đến tức là bao gồm ba sân hướng là thìn tốn tỵ có giải độ là 112,5 độ cho đến 157,5 độ là chúng ta tuyệt đối cũng không xây dựng được tức là toàn bộ tọa tây bắc và hướng đông nam thì chúng ta không xây dựng được vì nó phạm phải quan đại sát tiếp nữa là tam sát tam sát lại là yếu tố mà sát sẽ đến tọa nguy hiểm hơn sát đến hướng do vậy toàn bộ ba cái sơn mà phạm phải tam sát vì rằng là 2021 tân sửu là tỵ dậu sửu tam hợp thì tam sát nó sẽ đến ba phương là tuyệt thai dưỡng tính đến vòng tràng sinh thì chúng ta sẽ có là ba sơn là dần mão và thìn tức là dần nó nằm phương đông bắc mão nằm ở phương đông và thìn nằm phương đông nam thì toàn bộ ba cái sơn là dần mão thìn tức là tọa dần hướng thân tọa mão hướng dậu và tọa hợi hướng tuất là chúng ta không xây dựng được là cái điều này chúng ta tuyệt đối chú ý tiếp nữa là chúng ta sẽ đến cái đại kỵ sắc tiếp theo đó mậu kỷ đối thiên sắc mậu kỷ đối thiên sắc là khí của mậu kỷ nhập vào trung ương vào cái tháng mậu kỷ chúng ta không xây dựng được thì đây là tháng mậu kỷ chúng ta có tháng là tháng mậu tuất và tháng kỷ hợi tức là tầm khoảng tháng 9 âm lịch và tháng 10 âm lịch thì vào tháng 9 âm lịch và tháng 10 âm lịch tuyệt đối cái sơn là sơn hợi và sơn tuất thì chúng ta không có nên xây dựng đó còn các cái sơn hướng khác vào các cái tháng khác thì chúng ta vẫn lựa chọn tháng vượng để chúng ta triển khai xây dựng vẫn ok được tiếp nữa là là mộ long biến vận sát à, mộ long biến vận sát năm 2021 thì khá là khắc nghiệt bởi vì năm 2021 là năm 2021 tân sửu nạp âm thổ mà mộ vận của 2021 nằm ở nhâm thìn là nạp âm đại thủy thì chúng ta thấy là thổ khắc thủy thì chúng ta sẽ có cái đạp âm của thái tuế khắc đạp âm của mẫu vận mà thủy thổ thì lại đồng cục do vậy rằng là chúng ta có các cái sơn bao gồm là là giáp dần thiền tốn tuất khảm tân thân rồi là sửu quý hôn canh mùi tức là 13 sơn thủy và thổ cục đều không động thổ xây dựng được đấy do vậy rằng là chúng ta có đến 24 ờ, sơn hướng mà có 13 sơn là phạm về một long rồi do vậy rằng là có thể thấy rất khác biệt trong năm 2021 nhưng cũng không phải là không hoàn toàn xử lý được nếu như gia chủ nhà mà có tuổi các thành viên đặc biệt là tuổi trạch chủ tuổi vợ chồng mà hợp long cái trạch đất đấy này rồi là cái cách cục trạch đất mà vượng nữa thì đối với một long biến vượng sát thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái tháng vượng để chúng ta triển khai tức là chọn cái năm tháng ngày giờ cắt lợi để hóa giải cái sát khí mình hoàn toàn có thể hóa giải được Ừ, thì vẫn có thể xây dựng được Đấy. do vậy tự chung lại thì các quý vị sẽ thấy rằng là trong năm cái đại kỵ sát lớn mà đức trung và thầy thanh nguyên vẫn thường xuyên nói à, bao gồm thái tuế, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên và mộc long biến vận. Ngoài ra thì bàn âm phủ, chính phủ và các loại sát khác à, thì à, chúng ta xét thêm. Tuy nhiên năm đại kỵ sát lớn kia là năm đại kỵ sát mà rất là quan trọng rồi thì có thái tuế, ngũ hoàng và tam sát là tuyệt đối chúng ta không nên xây dựng bất cứ thời điểm nào, bất cứ tuổi gia chủ nào và bất cứ là cách cụm đất như thế nào. À, còn lại thì mộc kỷ đô thiên sát và mộc long biến vận thì chúng ta vẫn có thể triển khai xây dựng được tuy nhiên phải lựa chọn cái thời điểm tháng vượng là cái thời điểm mà nhật nguyệt đáo sơn thì chúng ta vẫn triển khai động thổ được thì cái việc này thì các quý vị nên gọi điện đến số 1900292 cung cấp độ số hướng nhà mình của mình đến các uh, trợ lý chuyên môn thì các trợ lý sẽ tư vấn thêm cho các quý vị về cái uh, việc hướng nhà đấy và năm 2021 tân sửu có làm được không và nên làm vào cái tháng này. khi đó thì uh, uh, việc uh, triển khai làm nhà sẽ trở nên an tâm hơn như vậy là trong năm thì có năm cái hướng chính mà anh vừa mới đưa ra ừ. là chúng ta không năm cái đại sát lớn năm năm cái đại sát lớn ừ. là chúng ta không nên tu sửa cũng như là xây dựng nhà đúng không ạ ừ. và tuy nhiên thì trong đó thì có ba cái đại sát ừ. là có thể nói là trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng ta cũng không được tu sửa và xây dựng đúng rồi vậy thì một vài những cái yếu tố còn lại ừ. thì mình cũng hoàn toàn có thể khắc phục uh, bằng việc là chọn ngày giờ và hóa giải một vài những cái phương pháp khác đúng không ạ đúng rồi thế thì uh, uh, anh có thể nói cho chúng em về một cái vài những cái kiến thức về việc là đối với hướng nhà Phạm Thái Tuế ạ. Ừ. Nếu như mà trong năm 2021 mà gia chủ bắt buộc phải sửa chữa vì một hạng mục công trình nào đó, chẳng hạn như là nhà cửa sớm xuống cấp quá là trầm trọng rồi, ừ. không thể trì hoãn thêm được nữa mà vẫn phạm phải một trong những ba cái đại sát lỗi đấy. Ừ. Thế thì chúng ta có cách nào để mà tu sửa nhưng mà vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều không ạ? Ờ, thực ra mà nói chúng ta vẫn cần phải trao đổi với nhau về cái điều đó là cái việc mà con người chúng ta ứng dụng phong thủy trong cuộc sống là việc mà chúng ta nên đương theo cái yếu tố về thiên khí địa khí con người chúng ta nhỏ bé người ta nói là nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp vô vi tức là bản thân con người chúng ta đương theo yếu tố về địa khí mà địa khí thì đương theo yếu tố về thiên khí mà thiên khí thì đương theo những cái yếu tố về tự nhiên do vậy rằng là con người chúng ta khó mà có thể là cưỡng bức hoặc là cưỡng đoạt hoặc là làm nào đấy để khắc chế hoàn toàn những yếu tố bất lợi từ thiên khí địa khí nếu như yếu tố phong thủy trường khí không tốt đặc biệt là thái tuế sát là cái trường hợp sát mà chúng ta phải nhắc đến đầu tiên vì rằng là xét theo khoa học thì các quý vị hình dung như này nếu như xét theo yếu tố tỷ lệ tương quan về khối lượng trọng lượng của trái đất mặt trời và uh, sao mộc tức là mộc tinh tức là mộc tuế và thái tuế chúng ta nó gọi là là là thái tuế tức là sao mộc trong hệ ờ, mặt trời chúng ta có uh, kim mộc thủy hổ tinh rồi là hải vương tinh thiên vương tinh rồi là mặt trăng là các cái hệ tinh vân ở trong hệ mặt trời Đấy, và xung quanh trái đất thì uh, người ta xét cái trường khí của mộc tinh có sự ảnh hưởng rất lớn đối với trái đất xét cái tương quan chúng ta có thể thấy rằng là nếu như trái đất chúng ta là một cái hạt gọi là hạt ngô đi ừ. thì mộc tinh nó phải to cỡ tương đương với lại là quả cam ừ. mà mặt trời nó phải tương đương với quả bóng tức là chúng ta thấy rằng là cái khối lượng trọng lượng thể tích nó gấp rất nhiều lần đối với trái đất do vậy rằng là và những cái thời điểm mà đặc biệt là trái đất mộc tinh và thái tuế có cái ờ, mộc trái đất này đấy, ờ, là mộc tinh tiếp theo này và mặt trời nó có sự cái tương quan thẳng hàng thì cái lực tác động đến với trái đất rất là lớn do vậy rằng là con người chúng ta lại không có thể nào mà mà mà mà có thể khắc chế hoàn toàn hết cái yếu tố sắt của thái tuế được thì đối với những ngôi nhà mà hướng thái tuế giống như đức chúng có nói năm 2020 là năm canh tí thì thái kế đáo đến cái hướng hướng tím hướng chính bắc hướng chính thẳng tức là không độ cộng trừ 75 độ Đấy. vậy thì 2021 là hướng tân sửu là hướng sửu thì đối với những ngôi nhà mà hướng sửu như này thì tuyệt đối không nên động thổ này, dù bất cứ trường hợp nào Đấy, anh chị có thể là tìm cách là ở nơi khác và như là nếu như ngôi nhà nó lụp sụp và không nên ở bởi vì nó sụp đổ thì nó vào thời tiết mưa do bão bùng mà nó sụp thì cũng không không không không không không có bảo toàn được cái sức khỏe tính mạng thì chúng ta có thể di chuyển đến nơi khác chúng ta ở ở tạm à, ờ, còn lại đừng cố gắng xây xây rồi nó ảnh hưởng nhiều cái hơn đối với những ngôi nhà mà có hướng thái tuế mà chúng ta muốn tu sửa thì đây chúng ta lại phải xét xem tu sửa hạng mục gì ví dụ như anh chị muốn tu sửa vì rằng là tu sửa chúng ta tính toán theo phương vị à, nếu như chúng ta tu sửa ngôi nhà mà chúng ta uh, sửa theo cái hướng ví dụ như hướng ở đây là hướng hướng hướng hướng đông bắc và hướng sửu đi như chúng ta nói là hướng 30 độ cộng trừ 75 độ là cái rơi vào tọa mùi hướng sửu các anh chị muốn tu sửa nhà trong năm 2021 thì lại phải xét thêm rằng là anh chị tu sửa theo hạng mục gì ví dụ anh chị tu sửa ở phần trước ngôi nhà tức là phần cửa phần hiên phần mái đấy, phần trước ngôi nhà toàn bộ phần trước ngôi nhà thì đấy là chúng ta tu sửa vào cái phương sử thì dĩ nhiên là phong thủy thái nguyên luôn khuyên các chị là không nên làm bởi vì đấy là phương thái tuế đau đến chúng ta xét theo phương vị thì đấy là phương thái tuế đau đến nhưng nếu các anh chị uh, tu sửa vào các phương khác trong ngôi nhà ví dụ như là uh, đông tây nam bắc các, các phương khác trong ngôi nhà thì cũng xét thêm ra là cái phương đấy vào năm 2021 thì có cái hung tinh gì đó đến hay không hay là cắt tinh hay như thế nào hay lựa chọn năm tháng hay giờ để mà triển khai tu sửa thì vẫn ok được ừ. nhưng đặc biệt là phương thái tuế thì chúng ta không nên ừ. triển khai tu sửa giảm thiểu thì do vậy rằng là vẫn khuyên các anh chị là không nên cố gắng ừ. đấy còn trường hợp mà tất cả kháng xảy ra thì có thể là lùi lại cái thời điểm tu sửa vào cái phương án khác mà tốt hơn có thể là lùi vào thời điểm cuối năm khi mà cái yếu tố về trường ký của thái tuế nó có sự suy giảm đôi phần và nếu như gia chủ còn hợp long nữa thì chúng ta triển khai còn nếu không hợp long tức là không hợp hướng nhà ừ. thì cũng không có xây dựng à, ví dụ như là ngôi nhà hướng đông bắc ừ. thì nó sẽ phù hợp với các cái tuổi như tuổi tân hợi à, ờ, rồi là tuổi uh, đinh mùi à, rồi là các cái tuổi ví dụ như là ất hợi hay, hay là uh, tuổi uh, đinh mão hay là tuổi quý mão thì các cái tuổi này ở nhà hướng đông bắc đấy thì hợp đấy, đấy thì nếu muốn sửa thì phải lựa chọn thời điểm rất là khắt khe và tốt nhất là không nên sửa hướng tái tuế là cái hướng mà chúng ta không nên tạo ra nói như vậy để chúng ta thấy rằng là để mà có một cái kết quả tốt nhất ừ. cho cái vận khí cũng như là những cái sự việc trong cuộc sống diễn ra suôn sẻ nhất ừ. thì chúng ta vẫn không nên là tu sửa cũng như là làm nhà trong năm 2021 nếu như mà chúng ta bị ảnh hưởng ờ, của thái tuế ừ. đúng không ạ thì quý vị và các bạn có thể tham khảo những lời chia sẻ vừa rồi của chuyên gia phong thủy Đức Trung để quý vị có thể đưa ra được một quyết định sáng suốt nhất để mà có thể xây cất cho mình một căn nhà thật là đẹp đẽ và đón nhận những cái may mắn trong cuộc sống và vừa rồi là một vài những cái chia sẻ quý giá mà phong thủy đăng nguyên hy vọng rằng quý vị sẽ có thể ờ, cùng học hỏi cũng như là tham khảo thêm cho mình và nếu như mà quý vị đang còn một cái thắc mắc nào đó muốn được tư vấn kỹ hơn cũng như là muốn hỏi thêm một vài những cái vấn đề thì hoàn toàn có thể liên hệ cho chương trình qua đường số hotline đó là 1900 2292 hoặc là quý vị có thể để lại họ tên kèm theo số điện thoại liên hệ ở ngay phía dưới phần bình luận thì trợ lý của Phong thủy Tam Nguyên sẽ cùng hỗ trợ và tư vấn cụ thể một cách nhanh chóng và chính xác nhất. À, và bây giờ thì có lẽ là thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Rất là cảm ơn anh Đức Trung ừ. đã dành thời gian để cùng ngồi và chia sẻ những cái thông tin vừa rồi cho quý vị ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại anh Đức Trung trong những chương trình tiếp theo. À, còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.